Sau một thời gian dài đóng băng do dịch bệnh và suy thoái kinh tế, cuối năm 2020 đánh dấu những tín hiệu phục hồi của thị trường bất động sản. Nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào bất động sản Đà Nẵng khi du lịch kinh tế đang phục hồi tích cực. Tín hiệu vui từ thị trường bất động sản Đà Nẵng tiêu điểm hôm nay. Từ sau khi đạt đỉnh, sau đợt sốt cao độ vào tháng 3 năm 2019, thị trường bất động sản nhanh chóng suy giảm và tuột dốc không phanh, giao dịch gần như ngưng trệ hoàn toàn – Đến đầu năm 2021, nhiều tín hiệu lạc quan từ việc quy hoạch phát triển hạ tầng, kinh tế vĩ mô ổn định, lãi suất cho vay giảm, thị trường chứng khoán tăng đột biến. Nhiều chủ đầu tư đã mạnh dạng bỏ vốn hoàn thiện hạ tầng, pháp lý và đưa ra nhiều sáng kiến trong việc tạo các tiện ích để thu hút cư dân, cộng đồng, làm gia tăng giá trị của dự án. Trong năm 2020, tỷ lệ đầu tư vào những dự án đất nền, nhà phố và bất động sản nghỉ dưỡng đều giảm khá mạnh. Tại thành phố Đà Nẵng, mức độ quan tâm nhà đất năm 2020 giảm 36%, trong đó, đất nền đang là phân khúc có nhu cầu mua và đầu tư giảm mạnh nhất trong năm 2020 do gần 70% nhu cầu tìm kiếm thuộc về loại hình bình dân, khoảng 20% tìm mua nhà cao cấp, trong khi 70% nguồn cung năm 2020 là phát triển ở nhà ở cao cấp và hàng sang. Sự lệch pha giữa cung và cầu khiến người mua không có nhiều sự lựa chọn. Đây là một cái giai đoạn à, điều chỉnh rất tốt cho thị trường nói chung cũng như cho khách hàng nói riêng. Ờ, chưa bao giờ khách hàng có nhiều sự lựa chọn khi mua một cái sản phẩm bất động sản thực sự và cũng chưa bao giờ cái việc uh, kéo giãn toàn bộ cái tốc độ tăng trưởng nó đưa trở về quỹ đạo bình thường. Dự báo thị trường bất động sản sẽ tái phục hồi vào năm 2021. Đất nền bình dân sẽ vẫn là loại hình bất động sản được quan tâm cao nhất và duy trì ở mức ổn định. Người mua tập trung ưu tiên các dự án hoàn chỉnh pháp lý, hạ tầng hoàn thiện với những tiện ích đa dạng Ngoài việc nhà nước đầu tư quy hoạch đấu nối các trục giao thông chính như dự án tuyến đường DH7 nối từ biển Điện Dương lên quốc lộ 1A và nối thẳng lên khu Trảng Nhật rồi đến quốc lộ 14B tại Hòa Khương, Đà Nẵng sẽ tạo những cú hích mạnh mẽ thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của thị trường này ở vùng phía Nam Đà Nẵng. Phân khúc à, đất nền của phía Nam Đà Nẵng, tức là phía Bắc à, tỉnh Quảng Nam với các cái dự án được đầu tư một cách bài bản thì à, tôi nghĩ là cái phân khúc này với cái giá trị đầu tư tương đối vừa phải thì nó sẽ sớm hồi phục và hồi phục nhanh nhất vào trong à, quý 1 và quý 2 năm 2021. Những điều kiện thuận lợi về nguồn vốn, về sự ổn định của xã hội, dịch bệnh được kiểm soát sẽ là tiền đề thuận lợi để cho thị trường bất động sản phục hồi trở lại. Kinh tế tăng trưởng tốt hơn, đồng nghĩa một số ngành kinh tế khác sẽ hồi phục một phần nhóm đầu tư ngắn hạn vào thị trường bất động sản sẽ quay trở lại thị trường truyền thống của mình. Hiện tại à, dòng tiền mà bất động sản nhận được nhiều nhất đó chính là cái nguồn tiền từ chốt lời từ chứng khoán và thêm nữa là có được cái hỗ trợ từ à, cái nguồn vốn lãi suất ngân hàng đang ở mức cực kỳ hấp dẫn mà trong vòng 15 à, năm trở lại đây thì đây là lần đầu tiên mà có được cái mức lãi suất thấp như bây giờ. Cùng với những dự án năm 2021, áp lực khủng hoảng dịch bệnh sẽ giảm. Nhân tố này sẽ góp phần giúp cho thị trường bất động sản trong năm 2021 cũng sẽ bứt phá hồi phục nhanh. Lãi suất ngân hàng cũng đang ở mức rất thấp, giá vốn rẻ, các nhà đầu tư khả năng cao là sẽ chọn vay vào thời điểm này để đầu tư bất động sản. Cùng với tín hiệu phục hồi của thị trường bất động sản trong năm 2021, thì các chính sách của Đà Nẵng ở giai đoạn 2020-2025 như việc có hàng loạt dự án trọng điểm hàng ngàn tỷ đồng thuộc danh mục thu hút đầu tư sẽ tác động rất lớn đến sự phục hồi của thị trường này trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xác định hàng loạt giải pháp trong hoạt động xúc tiến đầu tư của năm 2021. Cụ thể, đối với khu công nghiệp hiện có, tập trung ra soát và có giải pháp sử dụng hiệu quả quỹ đất, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng. Để thu hút thêm các nhà đầu tư tại các khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, Hòa Cầm, Liên Chiểu, triển khai đề án di dời các doanh nghiệp và đề án chuyển đổi ngành nghề của các dự án. Trong đó, chú trọng giải pháp hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư. À, trong năm 2021 thì thành phố vẫn tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin, à, mời gọi các công ty công nghệ tiếp tục đầu tư vào Đà Nẵng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xúc tiến các cái dự án về à, à dịch vụ, chẳng hạn như là trung tâm à, khu phức hợp trung tâm tài chính, rồi khu đô thị thông minh, khu phi thuế quan Sườn Đồi và một số dự án liên quan đến giáo dục và y tế. Ngoài những nỗ lực về công tác xúc tiến đầu tư để phát triển bất động sản, thành phố Đà Nẵng cũng đã tập trung tháo gỡ vướng mắc sai phạm về đất đai, đồng thời đảm bảo triển khai đúng tiến độ hạ tầng, đảm bảo mặt bằng bàn giao cho các nhà đầu tư. Đến nay Đà Nẵng vẫn đang tìm nhà đầu tư đang phát triển dự án bất động sản công nghiệp tại vùng Liên Chiểu và vùng Cẩm Lệ với quy mô gần 900 hecta, vốn đầu tư khoảng 17.000 tỷ. Ngoài ra, việc quy hoạch cảng Liên Chiểu cũng tạo ra những chính sách rất được mong đợi nhằm phá vỡ sự đóng băng của thị trường bất động sản thành phố riêng với Đà Nẵng sau cái thời kỳ à, xử lý những sai phạm về đất đai bắt đầu khởi nguồn thì người ta cũng có những cái chính sách rất là quyết liệt trong cái việc là à, tháo gỡ những cái ách tắc do những cái sai phạm thời kỳ trước như cái chính sách là điều chỉnh là cho phép là giữ nguyên cái tình trạng mà bất động sản đã trước đây mà cấp sổ lâu dài cho các thương mại dịch vụ đó là những cái bước đầu tiên tôi thấy đó là những cái điểm sáng Đà Nẵng nếu mà tháo gỡ được về cái cái cái cái, cái điểm ngãn pháp lý thì tất nhiên là thị trường này sẽ rất là phát triển các dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn năm 2020-2025 đa dạng về lĩnh vực và phong phú về nguồn đầu tư đã tạo động lực để nhiều nhà đầu tư mạnh dạng trong việc kết nối với các dự án, từ đó làm đòn bẩy thúc đẩy ngành bất động sản vươn mình phát triển trong năm 2021. Sau giai đoạn ngủ đông, ngành bất động sản sẽ dần trỗi dậy trong năm 2021, khởi động cho một chu kỳ mới khi dựa trên nền tảng hàng loạt dự án trọng điểm thu hút đầu tư tại thành phố Đà Nẵng đang được đẩy mạnh. Nhiều giải pháp trong xúc tiến đầu tư được triển khai. chương mục Kinh tế đầu tư cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.